Hello xin chào mọi người chào mừng mọi người đã đến với channel của mình Và mình là vì đây Video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với mặt làm sinh tố và sản xuất của mà Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng một cái Cái nhảy câu phía trên tay Thiết bị lúc này di chuyển Hướng tiền di chuyển mà nó không được sử dụng lòng cái đồng thời này nữa Thì à, mình sẽ xây dựng cái bến cái máy bay này luôn nhé phía đâu bên này đi mình sẽ phía bên này thì nguyên liệu mình cần xây dựng tại cái ngày câu hôm nay thì mình sẽ cần rất là nhiều đèn và một ít là bột nhuộm mà phía trong này cái này là mình còn giữ sau khi mình xây em đi nào bọn mình sẽ cái gì rồi ta ôi rồi ôi tấm nhãn nữa chi mình sẽ phải một ít à, gỗ nữa có một ít gian giảm nữa con mình sẽ lại khoảng sẽ stack gian dạo đi luôn nhẹ mình sẽ xây dựng ở phía bên cái chỗ nào mình sẽ xây thấp hơn anh em một chút đi. phí mà mày đi qua đi cái này này là bị kém mất tiêu rồi mình sẽ xây dựng khoảng tâm mình tại hôm nay khu đường này không thích hợp rồi mình sẽ quyết định xây dựng ở phía bên này đi hay là cái chỗ này cái chỗ này hay mình đặt lên khoảng tâm bụng mậy, đạt khi nào mình chạy đủ cao ra được nhỉ uhm. ta sẽ làm được chứ ra ngắn chút xíu à mình sẽ đặt khoảng 15 to 15 cái nữa thôi, mấy cái này là được rồi mình sẽ đầu để ra một ít gỗ nữa để lấy nọ làm ăn san nhỉ dùng cái cái máy bay lên nó đã vào đã vào đặt vào cho nó kỹ nhé nào vào đã vào ui ui ui ra ui con nhiều lắm đấy ở đây thì mình sẽ làm cái chỗ này vòng hai như thế này này một thái ba đây thì một thái chỗ này thì một một thái ba một thái một một một ui ở đâu vậy ta như là mình đã sai cái chỗ nào ấy nhỉ để mình đi xuống xem mình là sai chỗ nào nhỉ ơ tự mơ ra cái nịt còn đúng cái nịt thôi đây đây sai chỗ nào ta ui ui ui đây lặng nó đập là nó nó mất hết nè đấy rồi Ừ. à đây này đặt cái chỗ này này ok bây giờ thì mình sẽ lại thánh gỗ này đặt ở nha đấy ở ngoài đây ta à. ừ, tầm mỗi cái chỗ lôi ra này mình sẽ đặt một cái nhỉ uhm. cái này có rồng ấm ta Ừ. ừ. ui ui à. What? Nhưng ở cái chỗ này là mình là dân giả à. à thế này cũng được ừ, ông cũng được đấy tay ra mình làm thế này này là cái cây sắn rồi bây giờ chúng mình sẽ lấy cái chỗ này hai ô nhỉ không không phải lấy chứ mình đao xuống chứ chỗ này, này mình sẽ đập phạt lại cả cái này đâu một này đấy đặt xuống năm nữa rồi bây giờ thì cái chỗ này mình sẽ kéo xuống 20 cái cái này nó massage lại ơ nạt lấy nè à, nào lại đi lên thôi thôi thôi thôi à, không đi đây được người ta đi chỗ này không sẽ đi xuống mà đạp lên nhỉ Ôi, chỗ này, ở xa nhiều này, lùm lùm lùm vào đấy đấy đấy đấy vào đây còn thế anh em lại đến lực lượng đến cái chỗ gỗ này rồi tập xong nữa rồi luôn này lộn rồi chính à thì bật thì bật nào, thì bật thì bật. Đấy, chín chín Rồi. Hôm nay chúng mình sẽ lắp lại phân san là đúng nhỉ? một mày mày này hai Ôi chết ra ừ đấy à hôm nay làm sẵn nè đừng có chi là nhắc bạn tao hãy ra sẽ hay luôn năm là thành một hình luôn nhật cỡ vô lòng như thế này rồi nè rồi hmm. ai xin nó cá bật đấy nó cá bật đấy rồi bây giờ thì ở chỗ này mình sẽ à, còn bằng chi với ta uhm. rồi mình sẽ đặt đến một cái ở ờ, bụng góc con này như này bây giờ thì mình sẽ chạy tạo một cái ban chạy tạo mà làm hàng rào uhm. nội là cái này chỗ này lên tám lọc nhỉ uhm. đấy chứ mình là kẹo sóng bụng cột trù phía bên này cào lên bộ nó và đặt phá hai cái này bây giờ thì chỗ này mình sẽ đặt một cái cửa sắt như thế này vì chỗ này là sai rồi ui bị ở rồi để từ từ từ từ rồi à, bạn bây giờ bãi xuống ba lại ai cửa sắt ở phía dưới này nhớ nhỉ và ra đây Let's sẽ làm Masaya batay là cái dán dạo lên cái dán dạo này đúng dán dạo này đúng là khá là tiền luôn mình có thể léo bất cứ chỗ nào cũng được từ ờ, đồ cao thì ấy được đấy nữa đó đi rồi giờ tới cái chỗ lén này mình sẽ đặt à, một cái chỗ lén tạm như thế này ừ. thấy đấy nha chỗ này cũng mã chỗ này cũng mã này chỗ này cũng mã thôi giờ là ở đây cái đây mình xảy ra để mang lẹn cho nên là anh kéo này ram nó ờ, không pin đau cho mình nhãn nhẹ mười hạt đẹp hạt năm đây năm đây chứ ta à đấy à đúng rồi đấy là nhẹ em chứ đấy nữa đấy nữa rồi bây giờ ở cái chỗ này mình sẽ đi ra một cái lọt này đấy hôm nay thì vào vào em bây giờ thì viên là cái chỗ này luôn đấy viên là như này viên tiện như này mình sẽ tìm là block nó nhỏ sao sao nhỉ rồi đấy thằng làm là chủ cuối cùng này thôi ui đấy rồi bây giờ sẽ đi ra một ấu nữa ba một trận nhỉ đấy giờ này Kiểu nhá là Nó này như là khá to nhỉ Ui Đặt lên mấy vật chế phía dưới này Thì không nhiên thấy Cái tấm gỗ này Đúng là Đây cái tấm gỗ như vậy Đúng là khá xấu luôn Chúng ta À Ở phía trên này có thể nhìn được Cái đảo nằm của mình nghe Đấy Ôi xong rồi đây là nhận rồi bây giờ thì mình sẽ kéo đến nay khoảng mẫu nhẹ một đấy mình sẽ là xén kẻ trên này nhỉ bộ nó thôi một hai ba nó được chứ ừ, bộ nó trong khá là được đấy bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn khi mình lao xong cái chỗ này ừ, đã nhẹ thì mình đã làm đóng cáo cái chỗ này bốn nấu rồi bây giờ thì mình sẽ làm phân kín phía cái tránh này nè lúc nãy đã vào đã đi chơi bắt đầu vào vào rồi chỗ này trái và đã đầy đúng rồi đấy lúc nãy vào đã đi bây giờ vào luôn khá là đơn giản luôn này mình sẽ tạo bằng bảy được rồi ừ. đấy là thế này câu này là như phải nói là chữ n bất khả là như thời giải lúc nãy rồi bây giờ thì chuyển sang đến mau à. Để đấy rồi nào, vào Đấy đó Đây, con về bên này nữa Có mình chân này lén có đủ không ta Mình hãy lén sẵn mới sẵn Lén mới sẵn rồi Bụt nhô cũng hết nó rồi À đủ đủ Như này nói chung đủ rồi đủ rồi đấy và phía chỗ này nữa phía bên này nữa rồi xong và phía phía này thì mình để đi lên một ổ nữa tôi không đi lên được đâu còn đến lên là một hai ba và bây giờ thì mình sẽ làm nó lại bằng một cái nó nhẹ robot vệ trắng nên con phải đặt đủ đúng chứ phải bộ à. À. Ui, bãi vào, bãi vào, bãi vào Ra cái cậu Rồi Hôm nay cho mình sẽ tàn và đặt Đủ vào đấy là nhẹ Còn thiệu nữa đi lên đây và đặt đủ đến trường chứ Gọi là spawn hôm nay chỉ toang Đấy môn minh con lại lén mua sắm nên làm ăn phí giật ngay như cho nó đẹp hơn nữa chứ em chỉ không em năm năm nó có đủ lắm đó nghèo nó là sáng chứ nghèo ra ờ, cái chỗ này thì mình để lại hang rau sát đặt cái chỗ này là đi làm lại như thế này ừ. ừ à không làm thế này thì bỏ cái cái cây Đó. rồi bây giờ thì đặt thứ hai làm cài ngôn ngữ lại cho khi nghe câu bảy lấy nó y sẽ làm nhưng cho nó trống rộng như thế nữa mình sẽ trừ cái, chỗ này để mình mình đi vào đặt đâu rồi chứ ta cái này đâu cả mình làm nữa mà đặt sai ừ tôi nghe được đó tôi nghe mình chứ đủ đó anh thấy một tăng như thế này nữa rồi đặt cái này đi nhưng nó màu thấp không ta không sao đâu máy lại một cái thùng để ra để chữ chỗ này và đặt một cái lửa trái lên phía trên rồi giờ thì ra cái chỗ này này rồi này là xong cái này coi mình còn phải trang trí nữa rồi này điều mình mình tưởng mình mặc cái điều đó chứ ừ. chỗ này mình đặt như thế này để tránh trường hợp mình ừ. để có cảnh như sạc không sao chứ nhưng mà tệ có mà lúc đó không mang cảnh thì là dùng cả bài đó chạy là NCU lại. rồi nó mình cần được có đặt được trên camera lắm ta được rồi ta mà đặt mình sẽ đặt đây lại nhỉ nếu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi và chém tại tại gọi là khiến người câu này cùng với nhẹ đấy đấy nhìn cả khăn khiến con nên trong mặt à, đã bừ luôn này chạy ra sóng này bây giờ thì ví dụ mà đập này nhanh dạng này thôi ui về mình xài xong là phía đường này khá là tốt nên mình sẽ thắp một ít đủ giữa này rồi kinh quá rồi người ta cái giờ cho mình sẽ đi vào ừ, ok ok lắc lắc lắc đây đây lại thì ờ, à, em béo nha có bao giờ nhận đâu rồi đấy thì hôm nay mình sẽ quyết định à, giá phí à, à khoan khoan đi ra phía biển này khám phá một ít nhẹ. Sau tiên là mình phải và thủ mình trong món tổ đấy chứ rồi em bây giờ nhìn như ban ngày luôn rồi thôi ông im mẹ ám mồm đi bây giờ thì đi tìm một ít quải một ít con quải phá phán mày quải trên bao đâu quải gì nữa này cái ma chết đuổi ấy, ai mình sẽ làm và tìm linh ba nhờ nam cầm ba rồi nam cầm ba ra nhìn cái con mà nó đi lẻ như vậy thì là khá là dễ bán luôn này ôi rồi ôi à, không phải dễ bán ra dễ gì luôn này sẽ bạn lùng thuê nó này. nhưng không sao nó thuộc thời gì nữa mà nó chỉ gặp nhìn ngay nhìn cho nó rõ nhỉ ừ ô cả cả héo cả héo wow cả cả héo luôn rất là nhiều bèo luôn à thì giả là được à rồi rồi rồi trời yếu vui chạy dạ, cho con này thì dạng chuyện thuyền của mình à hmm ở chỗ này sao nhiều cả heo vậy ta ui ui Tên này khá, khó điều khiển luôn Mình à, à trở em này khá là ít khi treo thuyền lại Đấy là nhìn trong nó khá khó Đấy đấy, đến đấy Ui, làm ăn cậu Đi cha Hay á Đi thôi Đấy, quái ve cả biển nha mình ơi đây gì mà cầm cân câu cả mà bạn nhá nó xuống gây ra cân câu cả ấy hôm nay chết đuổi chết nghe nhưng mà nó không có đi ra rồi nó bỏ lại cho nó đi thẳng cho nó lăn đi uhm. anh ơi mọi người đi theo à ít chúng ta view này này lái ngón lái bởi gần cả hẻo trong là được rồi nó coi ui ui ui ui nó đã kéo tam khỏi đánh quá à ui sắp chạy rồi hình như là mình không mặc súng dạ đúng rồi đúng rồi mình không mặc súng này là chạy đi chạy đúng ui đúng đúng quá ui bay lên bay lên bay lên phải nẹm thấy một lọc thủ phải gì được nữa chứ ngồi lại mới lại mới lại đấy ui bè ru nè ý giờ mình trời bẻ ru vậy tinh ba thì mình sẽ à hôm sau mình sẽ kiếm đi rồi bẻ ru chứ bẻ ru mình đi spawn nha nó biệt rô mà còn đi spawn này ra sống đâu bọn máy bay ui ui còn gì đây ui ai ơi còn trong má ui thôi đến lùng thêm nữa à, à, còn em không còn đây này nhóc nhóc con cầm mẹ mà đó đó, nhóc con ui đấy là ai nữa đây cầm đi nam kiếm ra ra nam à, trời luôn này đánh thêm nam lấy thêm một hả lấy thêm một hả đi chờ bé rô rồi tặng lấy đâu mà bé rô đâu lấy lấy lấy đúng rồi đúng rồi à bảo không chờ rồi đi cọc phan đi ai cũng có những mấy mẹ ui mấy mọi hãy nó bị người zombie bình thường bị anh zombie chịu đuổi luôn nè Hmm. ok ra thì ok các bạn thì cảm ơn các bạn đã xem clip này để các bạn đã thích video này để là cho mình một like một like cái nhiều mình nhá và lần cuối lần ra cái chuyện thông bạn để nhằm thông bạn mình nhất khi mình video mọi nhỉ thì cảm ơn các bạn đã xem được clip này à hẹn gặp lại các bạn ở clip sau bye bye 拜拜。